Xin chào, chào à, tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay ha Rồi, gần đây mình nhận được một vài bình luận là khi mình chia sẻ những cái à, dự án trên ứng dụng Camaster các bạn tải về không được Bây giờ ngày hôm nay mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tải đơn giản nhất ha Rồi, bây giờ mình bắt đầu Trước tiên thì các bạn để ý nè Trên cái điện thoại các bạn, cái phần Google Drive nè Đó Đa phần điện thoại bây giờ, đa phần cái nào nó cũng có cái Google Drive hết trơn nha các bạn Rồi, các bạn mới đăng nhập đăng nhập vào Google ra ha tức là đăng nhập bằng những cái tài khoản Gmail giống như các bạn đăng nhập YouTube nè hoặc là cửa hàng Setlay hoặc là những cái email nó na ná như vậy đó rồi các bạn đăng nhập xong rồi các bạn thoát ra ha rồi các bạn khi các bạn vào kênh của mình xem những cái video của mình á rồi đây là cái video của mình đã chia sẻ nha các bạn rồi các bạn nhấn vào cái chữ xem thêm nè đó tiếp tục các bạn nhấn vào chữ thêm nè rồi ở đây mình chia sẻ hiệu ứng video 19.k rồi bây giờ các bạn nhấn vào cái cái đường link dưới dưới đây nghe các bạn các bạn ấn nhẹ vào nè rồi nếu nó đã xuất hiện như thế này công việc của các bạn là ấn vào mũi tên tải xuống nằm ở phía trên màn hình vậy là xong nghe các bạn rồi hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha xin chào